sản à, phẩm mới này. đây là sự à, chuẩn bị sẵn của con ba cạp thưa các anh em chỉ cần chúng ta một công tác đây thôi là chúng ta chơi đây là cục rung nhá đây là cục rung này Đấy. bây giờ đánh nhá mẻ này ba đĩa xanh chín này chỉ lồng muốn quân mà thôi Đấy. đây tôi để luôn sàn nhà để cho anh em cùng nhìn này rung đánh lẻ không rung đánh chẵn rung hai cái thứ tự không nung đấy số 2 này anh em nhìn chưa đó số 2 đấy dùng một cái đấy lẻ này anh em nhìn lẻ chưa đó dùng hai cái đấy thứ tử đó thứ tử này anh em nhìn này đó rất chính xác tuyệt đối 100% luôn đánh lẻ đấy vẫn đánh lẻ đánh lẻ anh em à, anh em nhìn chưa đánh lẻ này không rung lên chẵn này Đấy thưa tất cả anh em tại sao lại như thế đây anh em nhìn này nhấp đây để để lên làm sao này này nhấc ra không luôn này lật một lượt một cân này đặt này đặt rung một cái lẻ này nhấc ra một cái này hai cái rung rung hai cái này đấy sấp hai hoàn toàn không rung này anh em nhìn chưa này chính xác tuyệt đối một trăm trăm, này thử lại cho anh em chẵn không rung này lẻ rung một cái này đó anh em nhìn chưa nhanh lên rung một cái này tứ tử rung hai cái này đó đây chỉ cần đủ quân là thôi không chỉ phải bốn không phải không hai tám không tám không hai được cưới em Em nghe chưa Rất nét À không Rất chuẩn luôn Em nhé à. Cảm ơn anh em đã xem clip